tất cả mọi người à, chào mừng mọi người đến với channel của mình Tiên xin vlog video này mình làm để phục vụ cho chiến dịch truyền thông kiếm tiền an toàn mùa dịch video này mình sẽ hướng dẫn phân tích cũng như giới thiệu mọi người những cái hình thức kiếm tiền à, mùa dịch và từ đó mọi người đưa ra một cái à, cách nhìn tổng quan hơn cũng như là sự chủ quan hơn hoặc, hoặc, hoặc sự khách khách quan hơn khi mà tham gia các dự án thì đầu tiên á, mình xin giới thiệu bản thân mình là Điền năm nay 24 tuổi mình đang làm kiếm tiền online toàn thời gian à, để nói đến kiếm tiền online thì đầu tiên là chúng ta phải nói về cái định nghĩa cũng như là cái ờ, khái niệm cơ bản nhất kiếm tiền online đó là gì các bạn dựa vào các nền tảng online như là Facebook, Zalo, YouTube, TikTok, Telegram để kiếm tiền và trong kiếm tiền online mình tạm chia thành năm mảng đó là tiếp thị liên kết, tiền điện tử, đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ kiếm tiền, xây dựng hệ thống online à, để uh, rút ngắn cái thời lượng của video mình sẽ không nói về năm nói uh, sơ lược về năm lĩnh vực này các bạn có thể xem một cách chi tiết và cụ thể về năm lĩnh vực này trong khóa học nhập môn MMO cái ngành các bạn sở YouTube nhập môn MMO là ra khóa học này mình sẽ nói một cách tổng quát một cách chi tiết sâu hơn về năm lĩnh vực này bây giờ mình sẽ đi vô cái nội dung chính đó là mình phân tích cụ thể từ mô hình kiếm tiền hay là từ các cách kiếm tiền phổ biến trong mùa dịch các cách này trước mùa dịch nó đã bắt phát triển rồi nhưng mà có một số cách mình nghĩ nó mới nổi trong mùa dịch này tại vì số lượng người online ở Việt Nam đang tăng cao cái nhu cầu kiếm tiền của mọi người rất là nhiều vì thế những những cái mô hình những cái những cái dự án những cái trang web này nó được nổi hơn nó được nhiều người làm hơn nó được thu hút nhiều người hơn chứ bản thân những cái dự án này đa số là nó đã có một trước mùa dịch có từ trước đây rất là lâu rồi nhưng mà bây giờ thì nó được nhiều phát triển hơn đầu tiên đó là công việc đăng bài tốn phí ở đơn giản là đăng cái bài lên Facebook lên group lên trang cá nhân thôi mà phải tốn phí là sao ở đây mình khuyên nói chung là mình khuyên mọi người là không nên làm luôn bởi vì nó không có giá trị thay vì cái phí đó một hai trăm ngàn thậm chí là nhiều hơn mà bạn có thể đầu tư những cái công việc nó cùng cái giá trị đó nó sẽ sinh lời nó sẽ tạo lợi nhuận nó tạo ra một cái giá trị cũng như là tạo một nguồn thu nhập tốt hơn thay vì các bạn phải đi đầu tư tốn phí hoặc hiện nay những cái phí của các công ty đó mình không nhớ mà mình không có khẳng định là nó uy tín hay không uy tín hoặc là nó scam hay không cam thì mình chỉ khuyên các bạn là như vậy tùy vào góc nhìn tùy vào tư duy của mỗi người thay vì 200 ngàn đó các bạn có thể làm nhiều việc hơn các bạn có thể đầu tư vào những dự án kinh doanh có vốn từ 200 ngàn rất là nhiều vì thế nên các bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi uh, tham gia một công việc đăng bài nó không tốn phí thì giờ lâu lâu mình thấy lúc Facebook đăng bài tốn phí 50k 100 200 thậm chí là 500 rất là nhiều tiếp theo là công ty Lexi Việt Nam đây là một trong những cái công ty kinh doanh online khá nổi tiếng và hiện nay cái cái số lượng người làm thì mình không biết bao nhiêu nhưng mà lâu lâu các bạn sẽ thấy những cái công việc họ đang uh, à, họ, họ đang tuyển dụng là đăng bài và đặc đặc trưng nhất nổi bật nhất của công ty Lexi Việt Nam đó là họ tuyển ba công việc công tác viên tuyển dụng bán hàng và quản lý online thì thông thường họ sẽ gửi ờ, các bạn ờ, ứng tuyển thì họ sẽ gửi cho các bạn một cái mô tả công việc là ba cái hình ảnh công việc một công việc hai công việc ba các bạn nhìn những thông gặp đó thấy là phải hấp dẫn và các bạn muốn tham gia thì ờ, dòng sẽ muốn, muốn tham gia Lexi Việt Nam phải tham phải dựa qua dòng sơ tuyển đó là bán hàng một bán được một đơn hàng từ 400 ngàn trở lên và có nhiều người họ làm livestream Việt Nam họ khuyên họ kêu cộng tác viên luôn hãy đầu tư vốn hay mua hàng luôn tự mua luôn coi như mình mình khỏi cần bán và thực tế cái mức thu nhập cái mức lương cứng của livestream Việt Nam đưa ra kèm theo chỉ tiêu ví dụ một công việc ví dụ mình đã từng nhắn tin cho một bạn làm công tác viên tuyển dụng muốn nhận được mức lương cứng đó từ hai hai hay bốn triệu gì đó mình không nhớ thì các bạn phải đạt một chỉ tiêu đó là tuyển 20 người mỗi ngày tương đương với, với 600 người một tháng còn nếu các bạn không đủ chỉ tiêu thì các bạn tuyển được bao nhiêu người tính ờ, trên 2.000 một người cơ bản là như vậy thì nó cũng giống như một công ty bán hàng online bình thường thôi chứ không có gì ừ, lừa đảo hay là scam còn còn cái việc thanh toán lương này chắc chắn cái này thì um, các bạn muốn tìm muốn tìm hiểu hoặc là muốn um, à, kinh doanh online thì có thể thử tiếp theo đó là casino online mình đã từng trải nghiệm casino online rồi nên mình biết đúng là chơi casino gắt bữa go nhưng mà tiềm năng tạo ra một nguồn thu nhập ổn định và à, không phải ổn định mà là tạo ra tiềm năng tạo ra một nguồn thu nhập khá là lớn hiện nay thì um, nổi tiếng nhất là nhà cái khu và chơi casino online bạn hãy chú ý một điều này cái rủi ro mà các bạn cần phải chấp nhận đó là có những thời điểm họ sẽ hô cháy tài khoản có nghĩa là thí dụ những người mới thường thường những người mới họ giống nhỏ khoảng 700 ngàn hoặc một triệu à mà vô tình cái trưởng nhóm là cái người hô lệnh ở trong cái group đó có một ngày nào đó xấu trời thị trường xấu hoặc là cái uh, cái thế cờ cái gì gì đấy nó nó không tốt không đẹp lắm thì họ có khả năng sẽ hô cháy đập hoàng có nghĩa là thua liên tục rất là nhiều hoặc là giữa lệnh thua với lệnh thắng họ đúc bộ đúc bộ đúc đúc đúc đúc lên cái đập hoàng mình cháy luôn thì họ trường hợp này đã có và mình đã từng trải qua hai nhóm thì à, một nhóm thì khoảng vài ngày một nhóm thì trong khoảng mười mấy ngày và cái điều này á nó nghiệt ngã nhất là những người mới tham gia có trường hợp vài bạn mới tham gia có nghĩa là mới nạp tiền vô tài khoản chơi luôn ngay cái ngày xui cháy tài khoản luôn mất 700 ngàn một triệu còn có những người họ đã chơi lâu hoặc là họ đã may mắn họ đã gọi là uh, chơi khoảng một tháng thậm chí một tuần họ đã thu hồi vốn và thậm chí là họ ít 2 ít 3 ít 10 thậm chí ít 100 vốn luôn thì cháy có 7 700 ngàn triệu hay là hai một hai triệu thì cũng chả có gì họ đã kiếm từ cái casino này vài chục vài trăm triệu và nhiều người đã kiếm vài tỷ các bạn thấy lâu lâu có mấy người sao lên tài khoản mấy trăm triệu đánh một lệnh ăn mấy chục triệu kinh chưa cái này thì mình cũng khuyên các bạn không không cái này mình cũng không khuyên các bạn chơi không chơi đó là tùy vào từng mỗi người tư duy và suy nghĩ của các bạn thôi chứ cái này cũng tốt chơi thì cũng tốt nhưng mà chơi bằng tiền nhàn gỏi và nằm ở trong một cái mức chịu đựng được với à, cái mạng tiếp theo cũng tương tự nhiều người à, thấy uh, casino Ờ, hay là bên uh, quyền chọn nhĩ phân và forex thì nó hơi giống giống nhau casino thì cũng chọn thắng thua chọn uh, sĩ lẻ tài xỉu gì đó gồng gỗ gì đó còn ở bên uh, bộ bo giống giống bo hơn thì cũng ba sale ba sale còn bên forex thì nó nó hoạt động hơi khác thực tế á, chơi casino online á, là chơi trên nền tảng của nhà cái cu còn ở chơi ở trên bo là chơi forex giao dịch về tiền điện tử hoặc là một số hàng hóa khác nên nó không có giống nhau tuy là bên PO quyền chọn như phân nó chỉ có hai là hai hai hai hai hai lựa chọn Pycel và cái này thì nó nó hơi cao cấp hơn và cái vốn tối thiểu an toàn nằm ở mức khoảng 100 đô nó cũng cao hơn khá nhiều tương đương với hai triệu ba nó chỉ nó cao hơn khá nhiều so với so với casino vì thế nên các bạn cũng cân nhắc đầu tư chấp nhận rủi ro đó là chuyện bình thường còn uh, các bạn cứ từ từ nghiên cứu và tìm hiểu hiện nay thì uh, à, BO và Forex khá phổ biến khá nổi tiếng hầu như trong tất cả các các các các công việc online trong tất cả các comment của tất cả các bạn đang tìm việc hay là muốn đầu tư gì đó ABCZ thì rất rất là nhiều mình cũng không thể nào mà thống kê nổi Việt Nam hoặc trên thế giới bao nhiêu người nhưng mà nghĩ giới đầu tư của BO và Forex thì 3 triệu và mỗi ngày có nhiều người tham gia tiếp theo đó là đầu tư xem video và review cái mô hình này nổi này nha trong mùa dịch này nó mới nổi thật sự nó có lâu rồi các bạn đúng không phải là mới có ở đây à, các bạn nhớ min hay không hoặc là hoặc là mấy cái trang tương tự thì à, nó đã sập sau khoảng một năm mấy gần 2 năm khoảng hồi đầu à, đầu năm 2019 hoặc ừ hình như đầu năm 2019 thì uh, trang min cũng đầu tư video này nó sập một trang của nước ngoài nói chung lại thì uh, mình từng nói chuyện với những người trong ngành thậm chí là những người đã chơi lâu các sàn này luôn đó là chơi thì chọn những sàn mới á rồi tham gia ờ, đầu tiên á để gỡ vốn nhanh và kiếm ờ, một khoản ờ, gọi là tiền trước còn những người mà xui xui á chơi lại chơi vô cái sàn mà nó nó đã hoạt động lâu rồi thì khả năng bị sập sao có những người mới chơi có những người giới thiệu với mình nè nói sàn này mới chơi sàn này mới ra không có sập đâu mà lo có đồng nghĩa là chắc chắn những sàn này sẽ sập bởi vì họ hoạt động theo mô hình giống giống Ponzi hoạt động theo mô hình đa cấp á các bạn nghĩ đi xem một video đơn thuần một video youtube thôi không chứ không biết video đó bật kiếm tiền chứ nữa mà họ tiền đâu họ trả cho các bạn họ lấy tiền của người sau trả cho người trước á ví dụ họ up, up lên cái cái website đó 10 10 20 video gì đó họ trả cho các bạn video vài nghìn vài chục nghìn gì đó rồi các rồi họ lấy tiền của người sau trả cho người trước đầu tư vô hai trăm rưỡi bốn trăm gì đó họ lấy số tiền những những người mà các bạn tuyển được từ về đó trả cho việc các bạn xem video đó và tới một cái thời điểm nào đó cái web đó họ không có khả năng trả nổi có nghĩa là cái số lượng người tham gia cái số lượng người mới tham gia không có đủ tiền để trả trả cho việc xem video cho những người tham gia trong hệ thống với là cái khả năng chi trả cho hệ thống nó bị phá vỡ thì một ngày đó đó đã sập đơn giản vậy thôi à, bây giờ mấy cái trang web mà đầu tư xem video nhiều quá mình cũng không không không có thể nào thống kê không có thể nào giới thiệu cho bạn hết được à, mình nhớ trên mạng thì có nổi mấy cái trang như là video 24 à, giờ kiếm tiền kiếm tiền YouTube hay là video kiếm tiền gì đại lắm <laughs> cái trang đấy bây giờ đầu tư xem video ở Việt Nam nổi lên nhiều quá mình cũng không có mình không có không thống kê và kiểm soát hết cái cơ bản là như vậy còn review kiếm tiền cũng vậy nó cũng hoạt động mô hình tương tự thay vì cho cho các bạn xem video thì lần này họ cho review cái cái thật sự cái mô hình nó cũng giống giống nhau như vậy và tiếp theo đó là về um, tiếp thị liên kết khóa học ở đây tiếp thị liên kết khóa học thì uh, nó có vẻ như uh, tồn tại bền vững và lâu dài hơn bởi vì mô hình này nó ít có áp lực chi trả cho hệ thống bởi vì áp lực cái cái cái cái hoa hồng chi trả cho hệ thống nó khá thấp và cái số tiền chi trả cho hệ thống dựa vào cái doanh số phát sinh chứ không có trả theo cho việc xem video hay review gì nên nó tồn tại bền vững và lâu dài và đầu tư xem khóa học thì là đầu và à, việc đầu đầu, uh, đầu tư tiếp thị liên kết khoa học Việt Nam đó, thì có hai hai hai nhóm đó là các giảng của Việt Nam và các giảng của nước ngoài ở đây mình cũng không có mình đã tham gia vào một những cái dự án những cái loại hình này rồi nhưng mà mình không không không kêu các bạn tham gia bởi vì cái video này không phải là video mình quảng cáo mình kêu gọi hay là mình mời chào gì cả mà mình muốn cho các bạn hiểu hơn về những cái loại hình kiếm tiền trong mùa dịch để từ đó các bạn đưa ra một cái cái nhìn tổng quan hơn chứ bạn không nghe một phía một phía từ từ cái người giới thiệu tiếp theo liên kết khóa học đó là các bạn thấy mua khóa học và bán lại khóa học tiếp theo liên kết giống như dạng nhượng quyền á và các bạn á Ờ, thấy cái giá trị của khóa học hay là các bạn thấy một cái nền tảng của công ty thấy cái cái cái tầm nhìn cái cái cái cái cái cái cái, cái sự um, cái sự tốt đẹp hoặc nói chung là các bạn thấy khóa học nó ok thì các bạn tham gia và các bạn gọi là mua khóa học và bán khóa học đơn giản là như vậy cái mô hình thật sự đơn giản như vậy nhưng cái điều một đáng nói ở đây á, là cái giá trị cái tương lai cái chính sách trả thưởng cái nền tảng công ty cái văn hóa đội nhóm tất cả mọi thứ đó nó có phù hợp với bạn hay không đó là điều các bạn quyết um, càng quan tâm và để càng cân nhắc trước khi tham gia bất cứ một dự án thực hiện cơ khoa học nào mấy cái của Việt Nam thì nhiều quá mình không có tổng uh, thống kê hay là mình uh, phân tích cho các bạn còn riêng nước ngoài á rất là nhiều trang khoảng năm bảy trang gì lần nhưng mà còn chủ vẫn ở thị trường Việt Nam hiện tại và còn đang được marketing đang được gọi là đang phát triển một cách gầm gộ và cách nở gộ đó là khóa học tiếng Anh của phụ trợ Việt Nam khóa học tư duy của uh, Edu Network Global và cái uh, hệ thống hay gì khoa học hệ thống kinh doanh gì đấy của Jack London thì đó là ba cái thương hiệu về tiếp thị liên khoa học của nước ngoài nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại tiếp theo là đầu tư cổ phiếu cái này thì đó nó một cách hơi cao cấp có nghĩa là các bạn đầu tư mua cổ phiếu của những công ty chưa lên sàn chứng khoán những hay là cấp hay hay là những những công ty họ đang có chuyện ừ ờ, đúng rồi cơ bản là như vậy thì uh, cái việc này thì tùy vào cái nhận định của các bạn tùy vào các bạn tìm hiểu công ty đó như thế nào từ tùy vào các bạn uh, thấy cổ phiếu này có thật sự có giá trị hay không cái này nó cần sự <laughs> tư duy logic đánh giá phân tích rồi nói chung lại <laughs> nó, nó, nó là một cái gọi là một cái môn về đầu tư cổ phiếu luôn rồi uh, phải biết uh, gọi là đánh giá à, định giá công ty uh, báo cáo tài chính cái này nó hơi sâu về cái mảng tài chính <laughs> mình mình không có nói ở đây nên nên cái phần này đi nghiên cứu sao đi tiếp theo là tiền điện tử mảng này khá hot và mảng này uh, rất là nhiều người tham gia khi mà tham gia và kiếm tiền online miễn phí á, tiền điện tử thì nó có một mảng đó Airdropouty có nghĩa là những cái trang những những cái những cái tổ chức họ phát hành đồng coin mới họ muốn marketing dự án của họ thì họ ra một cái chương trình là Airdropouty có nghĩa là họ phát họ phát miễn phí những cái đồng coin miễn phí cho những người marketing phụ dự án cho họ có thể là đăng bài lên các mạng xã hội làm video viết blog với họ thì những cái đồng token này có những đồng coin mà chưa lên sàn gọi là token thì các bạn có thể họ giữ hoặc các bạn theo bán thì họ lên sàn thành công và mình thấy cũng có nhiều người kiếm khoảng vài nghìn vài vài trăm đô từ cái giá này bình thường ví dụ đặt rồi coi biết bắt bắt đầu CNB nghe nó có mấy người kiếm được 20 triệu những người càng ghi giá không đó còn còn đầu tư thì có thể uh, ờ, hon coi chay coi rồi đầu tư với mấy dự án trên gì đó các kiểu là đều nhiều lắm mình không biết thì tiếp theo đó là đầu tư về thương mại điện tử hiện giờ nổi lên những cái trang web và hoạt động theo mô hình affiliate marketing uh, dạng trang thương mại điện tử bình thường á khi mà các bạn affiliate marketing đơn thuần kiểu những trang thương mại điện tử lớn á là các bạn uh, có thể đăng ký trực tiếp vào cái trang thương mại điện tử đó ví dụ như lada Shopee hoặc là các bạn thông qua một cái mạng lưới tiếp thị liên kết và các bạn bắt đầu chạy những cái chiến dịch để khách hàng truy cập vào trang web và mua sản phẩm trang thương mại điện tử đó và các bạn được hoa hồng và thường hoa hồng khá thấp chỉ hoa hồng dưới một tầng thôi họ mua các bạn được hoa hồng còn những game thương mại điện tử này hoạt động theo đa tầng và nhiều người nghĩ là đa cấp nhưng mà thực tế các bạn phải phân biệt rõ một cái điều như thế này nè đa cấp đó được hình thành hay là hay là đa cấp hay là gọi một cái dự án nào đó là đa cấp khi nó hội tụ đủ các điều kiện như là có có cấp bậc có cái danh số hay là có có thưởng danh số nhóm có cái phần thưởng theo từng cấp bậc đó cơ bản là như vậy còn lại thì à, một hai ba sale nè ở sale nè đó mấy cái dự án đấy các bạn tìm hiểu hoặc là VOC gì đó thôi tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau cuối video thì à, trong mô tả có cái à, nhiều có nhiều cái dự án cấp tiền miễn phí và các bạn nghiên cứu và các bạn hỏi những cái người mà chia sẻ video này cho các bạn để nhận cái link đăng ký nhân dáng miễn phí nha tạm biệt mọi người mong là các bạn kiếm tiền ăn là mùa dịch kiếm tiền an toàn mùa dịch nhé